mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha cuộc giây ta duyên hai đứa sẽ cưới rồi nha lắm nha cột dây ta duyên hai đứa thương tới giờ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 千年。